1.6 Năm thiền chi Chananga Năm tâm sở này là thành tố của các tâm thiền sắc giới giúp chế ngự năm triền cái. một tâm Vitakka là tâm sở có phần sự đánh thức tâm, chú hướng đến đề mục thiền định. Giống như con bướm tìm thấy một bông hoa và hăng hái và hăng hái bay về hướng đó nhưng nếu tâm cứ bỏ rơi đối tượng do trầm trệ giải đãi giống như con bướm chưa tới được cành hoa đã lười biếng bỏ cuộc tức là tầm chưa đủ tinh cần nỗ lực để vượt qua trạng thái buông xuôi tiêu cực do vậy khi tầm có đủ lực nhất hướng đến đối tượng thì hôn trầm tụy miên bị chế ngự. 2. Tứ Vichara là tâm sở có phận sự giữ tâm đứng vững trên đề mục thiền định giống như khi con bướm đã bay đến đóa hoa liền tìm cách giữ thăng bằng để đậu lại trên đóa hoa đó nhưng nếu tâm chưa đứng yên trên đối tượng do còn lưỡng lự bất quyết. Giống như con bướm tuy đã đậu xuống mà vẫn chưa bám chắc lại hẳn nên còn chớp chớp đôi cánh trực bay. Tức là tứ chưa vững để dừng lại trên đề mục. Nhưng khi tứ đã vững thì không còn trạng thái phân vân do dự của nghi. 3. Hỷ, pi tí là tâm sở có trạng thái phấn chấn, hoan hỷ, sảng khoái trên đề mục thiền định, như cảm thấy toàn thân rợn ốc, kudaka, chớp sáng, kanika, sóng đưa, ukanti, lân lân bay bổng, upega, mát lạnh, varana, giống như khi con bướm đang hứng thú thưởng thức mật hoa. Nhưng nếu tâm chưa phát sinh hỷ, do còn căng thẳng hay cố gắng quá mức, giống như con bướm chưa hút được mật nên chưa vừa ý. Khi tâm đã tìm thấy sự thích thú hoan hỷ trên đề mục thiền định, thì sân mới được chế ngự. 4. Lạc Sukha là tâm sở của trạng thái bình yên, an ổn và thỏa mãn trên đề mục thiền định. Giống như con bướm đã hút mật đầy đủ, không còn bồn chồn lo lắng hay tìm kiếm lăng xăng nữa. Vì thế, lạc chế ngự được trạo hối. 5. Nhất tâm Ekagata hay định là trạng thái an chỉ, bất động trên đề mục, giống như con bướm đã no đủ nằm yên ngơi nghỉ trên đóa hoa, không ham muốn gì nữa. Nhờ vậy, tham dục được chế ngự. 1.7 Các bậc thiền và các chi thiền Thứ nhất, sơ thiền. Đầu tiên, hành giả chọn một trong 40 đề mục thiền định nói trên, rồi sau khi ngồi thoải mái với thân thư giãn, tâm buông xả, vị ấy tinh tấn hướng tâm, tiếp cận đối tượng, không quá cố gắng, cũng không lơ là, chỉ cần vừa đủ để tâm vượt qua trạng thái hôn trầm thùy miên, không còn lười biến giải đải thì có thể chú hướng vững vàng về phía đối tượng ấy. Đó là trạng thái tầm. Khi đã không còn lười biến bỏ rơi đối tượng, tâm bắt đầu tìm cách áp sát trên đối tượng. Tâm hành giả đã lấy lại được thăng bằng, không nghi hoặc, không phân vân cho dự nữa đó là trạng thái tứ. Nhờ tâm thăng bằng, không nghi hoặc, đã cảm giác được sự vui thích, hứng thú trên đối tượng, không còn bực bội, chán nản hay sân hận nữa. Đó là trạng thái hỷ. Sự hoan hỷ, phấn khởi này lắng dịu dần, để lại một sự bình an tĩnh lặng, không còn một gợn sóng của dao động bất an. Đó là trạng thái lạc của thiền. Đến đây, tâm đã có thể an trú, tỉnh trị, nhất tâm và hoàn toàn quân bình, tức xả, không còn khởi lên một tham muốn nào đối với ngũ dục. Đó là trạng thái nhất tâm hay an chỉ định. Với những trải nghiệm trên, hành giả đã chứng sơ thiền sắc giới. Tâm vì ấy có đủ năm thiền chi, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Sơ thiền được Đức Phật mô tả là trạng thái, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng trú thiền thứ nhất, trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm, có tứ. Sơ thiền được Đức Phật mô tả là trạng thái, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng trú thiền thứ nhất, trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm, có tứ. Thứ hai, nhị thiền, khi hành giả đã thuần thục trong sơ thiền, có thể nhập xuất dễ dàng nếu vị ấy không quá thỏa thích đến nỗi bám víu trong thiền chứng này, thì hoặc là vị ấy cố gắng từ bỏ tầm và tứ vì thấy chúng còn thô, hoặc do tâm định tiến triển, hành giả tự động vượt qua hai chi thiền này một cách dễ dàng để vào tâm thiền thứ hai. Nhị thiền còn lại ba chi, hỷ, lạc nhất tâm, được Đức Phật mô tả là trạng thái diệt tầm tứ, chứng trú thiền thứ hai, trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm. Thứ ba, tam thiền. Cũng trong chiều hướng phát triển tốt của tâm định, hành giả thấy hỷ vẫn còn thô, chưa hoàn toàn an tĩnh nên đã cố gắng vượt qua, hoặc tâm định đủ sâu để vào thẳng trạng thái an lạc vi tế của tâm thiền thứ ba, không cần qua tầm, tứ và hỷ. Chỉ còn lại hai tri thiền, lạc, nhất tâm. Được Đức Phật mô tả là trạng thái ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng trú thiền thứ ba. Thứ tư, tứ thiền khi định sâu hơn nữa, vi tế hơn nữa, thì ngay cả an lạc cũng được vượt qua. Tâm hành giả có thể đi thẳng vào định không cần qua, tầm tứ hỷ lạc, chỉ còn chi thiền nhất tâm. Vì nhất tâm ở đây kiên cố hơn nhất tâm trong các bậc thiền trước, nên tâm hoàn toàn bất động, hoàn toàn vô cảm đối với thế giới bên ngoài. Vì vậy, trong tâm tứ thiền, có yếu tố xả luôn xuất hiện bên cạnh nhất tâm, và cũng vì vậy tứ thiền được Đức Phật mô tả là trạng thái. xả lạc khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Thứ năm, bốn thiền vô sắc. Tuy có đối tượng và bậc thiền khác nhau, nhưng tâm vẫn có hai chi thiền giống như tứ thiền hữu sắc là nhất tâm và xã.